Hey, xin chào Trong video này á, thì mình sẽ giới thiệu đến bạn cách để quét virus và diệt virus trên máy tính sử dụng hệ hành Windows 10 thì đối với Windows 10 các bạn Microsoft họ tích hợp sẵn cho chúng ta cái phần mềm diệt virus chúng ta không cần phải cài đặt thêm thì nếu như khi các bạn mua máy mới á, khi thật họ không tắt cái trình diệt virus đi thì nó sẽ nằm với hệ thống này nè khi chúng ta khởi động máy lên á chúng ta đôi vào thì mở lên đó là khi các bạn không tìm thấy bên đây á thì có thể là kỹ thuật họ đã tắt đi rồi chúng ta sẽ vào nút tay nè chúng ta gọi là Windows Security thì nó hiện lên đây chúng ta xích đầu vào nó mở lên thì khi các bạn ờ, mở lên mà ở đây nó thường là dấu chấm than á hoặc là dấu đỏ chỗ cái khiên nè thì các bạn xích đôi vào các bạn vào manager manager setting thì khi tắt nó sẽ là chỗ này là ọp nhé các bạn chúng ta sẽ bật lên các bạn nhìn nhìn thấy các cái tùy chọn này là nếu như mà nó tắt thì bạn nên mở đi còn không thì bạn chỉ mở trên đây thì cũng được rồi các bạn mở ờ, tất cả cái này sẽ tốt hơn quay lại cái giao diện chính thì ở đây á nó có cho chúng ta nhiều cái tùy chọn đây các bạn chú ý tới chỗ bitcoin option nè option đối với Bitcoin á, thì nó sẽ là quét nhanh cho máy tính chúng ta Bitcoin phía ngoài phía Bitcoin trong này giống nhau khi các bạn click vào Bitcoin các bạn chọn scan á scan nào á thì uh, phần mềm giữ quét sẽ quét quét uh, những cái nơi quan trọng dễ nhiễm virus nhất ví dụ như là trong thuộc bạn download file về trong Windows và trong thư mục bạn cài các phần mềm đối với một full can này á thì nó sẽ quét toàn bộ máy tính của chúng ta quá trình diễn ra sẽ lâu hơn so với cái ờ, weekend ở trên thì do là nó phụ thuộc vào cái ờ, dung lượng dữ liệu của các bạn nếu như dữ liệu của bạn càng lớn thì nó sẽ quét càng lâu dữ liệu ít thì quét mau quét luôn ổ C ổ D các cái nơi các bạn lưu trữ liệu customer scan này á thì nó sẽ quét cái thư mục bạn chỉ định ví dụ như là quét USB hoặc quét cái ờ, thư mục nào đó các bạn vừa tải về bạn thấy chọn apply can này nè thì nó sẽ quét hệ thống chúng ta một cách là khi chúng ta khởi động lại đối với chức năng này nếu mà các bạn ờ, bị tắt ờ, phần mềm virus thì bạn mở lên thì thông thường là đối với các máy tính nó nhiễm virus có thể là nặng rồi thì các phần mềm virus nó sẽ can thiệp vào quá trình quét của chúng ta thì để uh, quét chúng ta sẽ uh, bấm vô và scan nó, nó sẽ động khởi động máy lại và nó sẽ kích hoạt phần mềm virus lên đầu tiên luôn để không có các phần mềm khác mở lên đối với ờ, cái chức năng này thì khi bạn khởi động máy lên lại á, nó sẽ không có cho chúng ta làm các việc khác chỉ là quét thôi để đảm bảo cái ờ, độ an toàn cao còn đối với ba cái tùy chọn phía trên á, khi các bạn scan á, thì chúng ta sẽ vẫn làm việc khác như mình đây mình vẫn có thể ờ, thao tác những cái thư mục nè bình thường vẫn ờ, thể lướt web rồi vẫn có thể uh, nghe nhạc chúng ta vẫn làm nhiều việc khác được mình chọn uh, customer scan đi khi bạn chọn scan nó sẽ hỏi chúng ta là muốn quét cái thuộc nào mình sẽ ví dụ trên cái thuộc cho nó nhẹ nhẹ chút mình thấy là chúng ta vẫn uh, nó web bình thường nè đây báo cho anh ta tiến trình quét ngày mấy người không cái uh, bất thường nào được phát hiện quá trình quét diễn ra vòng 6 giây 365 file được quét xong thì đối với uh, cái máy tính ta không nhiễm virus nha các bạn nó sẽ hiện vậy còn nếu như mà các bạn uh, bị nhiễm virus đó thì nó sẽ hiện thông báo này nè đây báo cái virus thì virus nào nó sẽ hiện lên cái tên virus đó đồng thời chúng ta hiện lên nút start xanh bạn click vào nút start xanh này để ờ, xử lý đối với can thì cũng tương tự thôi nhưng mà đối với can thì khi bạn click vào nó sẽ không hiển thị để chúng ta là chọn thư mục tại vì nó tự mặc định các cái thư mục mà nãy mình nói rồi nó là một ờ, download rồi một window quanh quanh các cái nơi mà nó cảm thấy nguy hiểm trình diễn ra khá là lâu do dữ liệu máy mình nhiều mình sẽ cancel thì sau khi mà các bạn ở chỗ viết xong hồi nãy á nó dẫn hiện chúng ta các thông báo thôi thông báo ờ, ngày quét rồi các thứ mục rồi có nhiễm virus hay không đối với full can này cũng như tương tự như can các bạn nhưng nó lâu hơn các bạn có thể tự thực hành trên máy của mình để ờ, thấy nó như thế nào như vậy đó mình đã giới thiệu xong với các bạn cách để chúng ta có thể quét vào việc virus trên máy tính cảm ơn các bạn đã xem video hẹn gặp lại bạn trong các video khác